anh đi bà ơi du du xe thôi đi mẹ du xe vương đi lắc qua lắc về ai chơi đi bên mẹ lên nam thằng nam rồi bộn màng Katarina ơi mẹ xuống đây bộn màng Katarina mẹ lột mẹ mà ra mà giao thì du xe à, nói gì nữa đó mẹ mà ra nhưng mặc đừng tuổi hết ai cái mẹ mà đi ăn đẹp hơn du xe đó hợp lý em nghe hợp lý hợp lý hợp lý vâng, cái này là thiệt nhá cái này thiệt nhá thiệt Nhìn chị đẹp lắm Bồi nữa biết sao thằng nam tôi dạ. mấy thằng nam đi nam đi cà phê hành nữa hành bị ngửa à, hai cái này hai cái này quy phơ tông ngửa chưa không nam đi đẹp đi đẹp phải hy sinh đi đẹp phải hy sinh được cái chưa có ừ. mình phải chạy cà phê lên mặt anh không có sao nhà chạy chạy không phải còn đồ bắp rồi rồi rồi rồi chúc mừng Katarina ờ, một hai ba vô con đó lý con đó bao cho chị cũng đã bảo đẹp trái ơi cho hiền lý đi ba miếng dầu ừ cho cho hiền lý cho cho hiền lý ăn đi ăn ăn ăn bảy cái này chẳng biết tướng dạ Vô, còn máy tính nè, còn mấy tính nè Nắng, nắng, nổi Nồi cũng nơi đây để bố Thôi, thôi, thôi, đi đừng, đừng đợi nữa Đi bé ừ. đi, đi bé đi Đi bé, em đừng đem đi đây Em im lặng ảnh đi Em chỉ xin lỗi nhá, thử mà cho nàng được nhá <laughs> à, Thôi, đi em Trời ơi, làm gì vậy? Mình, ờ, ờ, cái đồ mình bao nhiêu? Thôi, im dạ, đi dạ, dạ. Mày im đi Nam Ờ, mày đợi mình mau hai đồ mẫu lắm ừ. Dùng nào đó té mặt xéo không? Ờ, chưa mời Hiền ơi, Hiền ơi xuống này. Ừ. À, ờ, mời Hiền. Hiền ơi, nhậu Hiền ơi. Ôi giời. Nghe nghe đồn Hiền uh, ờ, uống tốt lắm mà. <laughs> Hiền. Rồi hôm nay cả ta Katarina nghe chúc mừng ờ, bốn mạng nè. Nơi thiên quốc chúa là gia nghiệp của Hiền. Cả cuộc đời Hiền hướng tâm hồn lên Chúa. Rồi, mời mời mời hiền trái. Rồi mời hiền trái đi, mời chị mời hiền lý đi, đúng rồi. Mời mời hiền lý đi. Ừ. Rồi mời đi. Rồi, hôm nay bốn bạn này, đó. Rồi mời thế này, đó. Đó mời bạn. Ừ, chủ cha hạnh phúc quá. Ừ thì um, bảo thì đó đó nhưng mà biết chắc là mình sang tối nay về đi sang sang nhé Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? ta cũng biết tình quý riêng cho cơm mẹ nó cái mẹ này xuống ra nó cơm ta bía đấy này nhưng tay của bạn đấy này ngồi chim mưa thưa thưa mọi người ơi đừng đừng đừng quan tâm đến điều đó nào vào chủ đề chính vâng vâng trong quần, ừ. cho đến mét ngón này cho đến mét ngón này cho đến mét ngón thôi tà gì thế này cô nghi đáng thương em thì em đi vô kia mua sáu là kiểu riêng còn đi đâu chị nói là em có đằng sáu chiều mắt em thì ghê buồn thật sự cái cái màu này cũng được màu của hiền cô đây em có trẻ nó chị nói là em có đằng cái này cái này chìm chìm chứ Màu đi, tròn vâng, chung á Cúc tròn nữa hết chứ, nổi nó đây Anh khoai này, hai ba vô nè Rồi, một, một hai, ba, vô, hai, ba, vô, hai, ba านมากันนี่อ่ะไอ้โยกสิตัวดำ vâng. Ủa anh thầy với mình chịu đạo lắm đó anh Trâm Bồng Ờ thầy chịu đạo lắm Quá, lo chạy trên đây á Cái đi như thế này thì thầy cũng bắt cái nhà ải rồi bà Ôi, anh Nguyễn Thuận ở đây ta ta mấy ta ta hại hại mấy năm kỳ hơn hai bên cũng hai kỳ hại hại mấy năm kỳ chịu không Ờ, chưa hiểu tao cho anh chưa hiểu ui con cũng biết nói ta má ta nhiên má có bên đi cũng sớm lắm thế thế thế thế thế gì thế gì thế bên đi cũng nhiều con khác chị nó mê bà đi bà chơi nhá tôi tôi tôi nhận cái đạo cái đạo gì đó cho tôi lại nhá như thế nọ ngại gì ngại gì ngại gì mê mê tại tại vì bị cái câu này hình này tạm quá dạ. Dạ, dạ, mà hai cô hai bên chú cũng ờ. biết chú cũng đúng rồi chú biết chú ngày nữa là chi nữa ở đây nè nhanh nhanh nhanh nhanh tay nào tay nào đây vô vô vô vô vô một hai ba vô ủa sao bên đây uống nước ngon vậy ly nhìn có gì đó đừng có đây anh à, chị để ly còn đi nè. Lý đây. Mà mau khác nhau. Trời ơi. Dạ đấy là tra tắc. Mình làm bia. À ờ, được hơn. Dạ. dạ ai ai con gái là cũng tra tắc. Chị nghe. À, vừa vừa vừa bạn đó. Bà ô bà ổng tra tắc hả? Ôi, chị có biết không? Em nói em nhậu lắm mà. Thấy không? bên em còn cương đô la mà mấy nó chấm hết ừ. nghe những bạn vui rồi chứ dòng dạ, dạ, mà dạ. đến lúc nãy ờ. thôi được bứng nha hèn đá là chỉ để ờ. điều cô la mới tiêm còn điều lẹp cái này con lại cái đá cho khỏi không không không bọc đá không không tâm đá chứ à. lấy lấy lấy tâm đá mọi người mọi người ê còn còn còn cái môi lạnh nữa bất kỳ đôi đây bỏ lăn đá đi bỏ lăn rồi bếp đi mình có cái gì không phải cái đi mà có thể có ờ, có có một chiếc xe sai nha có một chiếc xe sai chồng mơ nhân biến mơ mơ nhân ngồi biến đá nhỏ nhỏ đấy thôi ngồi như cầm ăn ừ thế này nhồi nhồi chạy cái hiên nữa nhỏ hơn ngồi giờ đi nhồi rơi ơi chú nhá cái đó chú là cái tiếng ăn nó con phải to nè <laughs> áp lực ít quá đi đi đó nói nói nhưng mà áp lực thì cái áp lực không mình ờ, tập tập chuyên môn đi hiền ơi là hiền quá quá quá đâu có cái không khí vui như thế đấy mà đâu mà đâu ờ, mà đâu mà thế được mà ăn rồi ghi hình nám có đây được gì, đi có đi có đi bạn ghi hình ờ, nám là nám thảm nào nám là thẳng mặt luôn đấy nám mấy bao mấy mai nám bao nám bao thêm chút là là mình mình phải uống bia mình nhớ đâu nhật bản mấy bao nhật bản mấy bao nhật bản không ghi nhật bản luôn đó với đi thăm tiếng tiếng ok này là cái con mực mực tố con sỏi con lọc đợi bông mà xài một lọc này này biết được đem mua ta ra ăn với mực tố con sỏi ngon ăn gì ăn đánh trên con ăn bà mang sữa má sữa ở mãi mẹ anh ta nghĩ là chồng chỉ là đang ăn lê sữa với yên bây giờ lắm rồi thiên con sợ lắm tôi chút xíu nói chỉ nói ra thiệt nha tụi con đi tìm được cái bạc cho nên là tụi con thấy vui con vừa cái đêm hắn đi tìm mà tìm được cái bảng cho nên là thấy vui không thiệt thôi nếu mà tốn quá tốn quá lên là gặp chị nữa chẳng gặp em nữa anh anh anh anh gặp nhau luôn luôn luôn luôn ra đó tôi nắm nắm trong ngon à mồm nó chỉ bị bả đó đi bả với cái mồm dạ ra đó ra đó ra đó ngày mai còn kịp quá thì điểm mà con về phương chạy bộ ra hôm đến đến đến chấm á đi để nói cô đưa tiền lại cho ừ, đi